đấy anh em nào nha anh em nào ưng anh em nhấc máy lên alo gọi cho tôi số điện thoại em là anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi clip chào anh em hôm nay công ty cờ vì chúng tôi làm video mới để gửi tới cho anh em nào đam mê cái bộ môn đánh bài lá anh em nhé ở những video trước tôi gửi cho anh em rất nhiều những mẫu sản phẩm thì độ hiệu quả nó không được lên đến 100% thì ở video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một siêu phẩm hot nhất năm 2020 này đó là chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max anh em nhé được thiết kế y như một chiếc điện thoại iPhone 11 bình thường đấy độ hiệu quả nó đánh kiểu để lên đến được 100 phần trăm anh em nhé độ hiệu quả nó đánh được 100 phần trăm ứng dụng của nó y như một chiếc điện thoại iPhone bình thường anh em lắp sim vào anh em nghe gọi anh em chụp ảnh nhắn tin bình thường anh em nhé đấy thì cái độ bảo mật cao của cái chiếc điện thoại này cực kỳ là tốt nên là anh em yên tâm anh em đến mua hàng anh tôi sẽ cung cấp cho anh em một mình anh em một cái loại mật mã để anh em mới vào được cái trò chơi thế đối phương có thể cầm cái chiếc điện thoại này vào cũng không thể nào mà phát hiện ra thì đây là một chiếc máy đánh bài bịp anh em nhá đấy anh em đi chơi tôi sẽ cung cấp cho anh em một mình anh em anh nên là anh em yên tâm về cái độ bảo mật của chiếc điện thoại này anh em nhá đấy thì đi kèm theo cái những mẫu sản phẩm này thì không thể thiếu là những cái bộ ôn bài lá à những cái bộ bộ bài thì là trên vùng vùng miền anh em chơi những mẫu loại bài gì anh em chỉ cần chụp ảnh đúng cái mẫu loại bài đó và gửi qua zalo cho tôi xem số trên màn hình đấy tôi sẽ gửi cho anh em nhanh nhất và sớm nhất để cho anh em chơi đấy thì bây giờ tôi đi vào thì tôi, tôi test thử luôn cho anh em cái mẫu sản phẩm iPhone 11 Pro Max mới nhất năm 2020 này anh em chỉ một mình bên đại lý của tôi có anh em nhá đấy ứng dụng của nó như là một chiếc điện thoại iPhone bình thường đấy thì bây giờ tôi đi vào tôi test thử cho anh em một môn đầu tiên đó là môn đánh liêng thì ngoài ra mỗi còn rất nhiều mẫu đánh bài khác như là iPhone 7 Plus này Oppo này Samsung đấy có rất nhiều mẫu cho anh em để cho anh em lựa chọn anh em nhé thì qua khuôn khổ làm video tôi sẽ để cái chế độ loa để cho anh em cùng cảm nhận cái độ báo chính xác và cái báo nhanh của nó như thế nào anh em nhé đấy ở bộ môn đầu tiên tôi test thử cho anh em đó là môn đánh liêng đấy còn khi đi chơi khi đi chơi anh em chỉ cần đem cho tôi cái tai nghe này đúc anh em kết nối cái tai nghe này vào cái điện thoại này để anh em nhé vào tai anh em nhá đối phương ngồi ngay cạnh cũng không thể nào phát hiện ra đó tai nghe rất là nhỏ chỉ bằng một hạt đỗ thôi anh em nhá đấy thì bây giờ tôi đi vào tôi test thử luôn cho anh em thì bây giờ tôi kết nối tai nghe thì một mình tôi nghe được thôi anh em cũng không thể nào mà nghe được đấy nên tôi sẽ để chế độ lo ngoài khi nào anh em đi chơi thì anh em chuyển qua chế độ tai nghe cho tôi thì môn đầu tiên tôi test thử cho anh em đó môn đánh liêng đấy ở cái máy này chơi được rất nhiều bộ môn ba cây liêng sâm phẩm tất cả những cái bộ bộ môn chơi trên Việt Nam nhé anh em nhé. đấy bài ba phang như bài bình thường luôn bài cực đẹp đấy anh em nào ở gần nhà tôi thì ở bến xe Mỹ Đình bến xe Giáp Bát và bến xe miền Đông anh em nhé. có ba cơ sở anh em đến tận nơi anh em cứ alo trực tiếp cho mình đấy thì ở đây tôi đang để chế độ là chế độ bốn người chơi đấy máy nó báo một máy báo một anh em bốc một lá trên đầu đi và chia chia bốn nhà và anh em bốc lặng là to điểm nhất anh em nhé ba điểm cũng là to nhất anh em nhé ba xịn luôn đấy với cái bộ môn này máy báo thì chuẩn 100% không bao giờ có chuyện sai anh em nhé máy báo 4 mình bốc bốn lá trên đầu này đi này bốc bốn lá trên đầu chi chia này 9 này chín bài mình to nhất anh em nhá thằng nào đi láo chết luôn đấy đang bốn nhà chơi một thằng nhảy vào đấy anh em chỉ cần thực hiện một thao tác rất là đơn giản cho tôi này đấy ấm bấm nút âm lượng tăng lên nó sẽ tăng lên một nhà anh em bây giờ sẽ thử 5 người cho anh em xem nhá bao nhiêu nhà chơi được hết nhá máy vào ba anh em máy vào ba anh em thực hiện được bài anh em chiến thắng 100% năm nhà chơi này 7 điểm to nhất anh em nhé 7 xịn luôn 7 Quizo nhá anh em nhé đây đấy một khi máy báo thì chuẩn 100% không bao giờ có chuyện sai anh em nhé một nghìn ván thì cả một nghìn một ván thì chuẩn tiếp này tôi thử anh em mấy ván nữa máy báo 5 máy báo 5 anh em bốc 5 lá đi này bốc 5 lá trên đầu di chia này chia 5 nhà này và anh em to nhất anh em nhé liêng rồi ván này liêng rồi đấy GKK to nhất luôn không phải chia nữa anh em nhé bài này có là liêng nữa thì không qua được bài mình liêng thì không phải chia nữa đấy thì tôi thử cho anh em một môn thứ hai đó là môn đánh ba cây anh em nhá anh em nào mà xem video mà anh em thấy ờ, ồ hàng ok thì anh em cứ alo trực tiếp cho tôi số điện thoại trên màn hình ở nhà tôi tư vấn 24 trên 24 đấy, anh em nào mà hay chơi bài lá thì alo trực tiếp cho tôi nhà tôi có rất nhiều mẫu bài cho anh em chơi nhiều mẫu máy như là iPhone, Oppo, Samsung rất nhiều anh em nhé <clears throat> tôi thử cho anh em một môn ra là môn đánh ba cây anh em nhé máy vào ba này ở đây là tôi đang để chế độ bốn nhà chơi máy ba anh em bốc ba lá trên đầu đi tính cái một một nhất cái chơi từ cái nhà mình bài mình to điểm nhất đấy 983 luôn 10 luôn anh em nhé 10 luôn đấy một khi mình báo thì không bao giờ có chuyện sai luôn anh em nhé chuẩn 100 phần trăm tiếp thử cho anh em một ván nữa này đấy <clears throat> ngoài ra còn những rất nhiều mẫu chơi như là sâm sâm thì bài anh em cũng là đẹp nhất và thậm chí là anh em sâm 10 ván thì anh em được khoảng 3 ván sâm đấy đấy còn muốn đánh phẩm phẩm thì anh em là ván nào anh em cũng bài anh em cũng phở nên là anh em yên tâm không bao sợ cháy anh em nhá đấy cực kỳ ok riêng về cái chiếc máy đánh bài này tiếp thử cho anh em một ván nữa này <clears throat> máy báo một máy báo một mình bốc một lá trên đầu đi để tính cá này hai hai trên đường nhà này này bài này bài năm bích cái to điểm nhất này anh em nhá đấy chín nước này đấy bài mình chín nước này không bầu chuyện sai luôn tính cái máy báo chuẩn 100% luôn anh em nhé tiếp thử cho anh một ván cuối cùng này máy báo cực kỳ là ok mẫu mã thì cực kỳ đẹp anh em vào anh em sử dụng bình thường máy báo một anh em bốc một lá trên đầu đi này 6 này 6 tiếng một đúng không 6 tiếng một thì tiên người này bài ba tép phải to điểm nhất anh em nhé đấy 6 điểm to nhất anh em nhé rồi không một bài nào vượt qua được bài 6 mình đấy thì vừa rồi tôi đã test thử cho anh em cái độ sản phẩm cái độ hiệu quả cao cái độ chuẩn xác của nó lên đến 100 phần trăm nó như thế nào đấy thì anh em nào vừa xem video anh em muốn ưng anh em ưng anh em cứ alo trực tiếp cho tôi số điện thoại trên màn hình đấy tôi nhà tôi tư vấn 24 trên 24 ngoài ra bên nhà tôi có rất nhiều mẫu bài lá sóc đĩa bầu cua tài xỉu anh em nhá đấy anh em nào ở gần anh em đến thẳng trực tiếp cơ sở tôi sẽ cho người anh em ra đón vào tận nhà anh em vào test ok anh em lấy còn không ok coi như anh em mình có cuộc trò chuyện giao lưu cảm ơn anh em theo dõi clip chào anh em hôm nay nhà mình xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm đánh bài bịp để phục vụ cho tết xuân 2018 đó là cái kính nhìn xuyên bài anh em nhé đấy thì đây chính là cái kính của nó khi đi chơi anh em cần đeo hai cái len này vào mắt là anh em coi như là chiến thắng tuyệt đối rồi coi như là anh em đánh bài ngửa và cái hai cái, cái, cái kính này nó không khác gì cái len của các chị em đeo phụ nữ đeo để trang điểm của khác cái là nó không có màu gì cả đeo vào nó trong như bình thường cái kính này nó không như kính ngày xưa đeo vào nó không hề có mắt hay chảy nước gì cả Đấy, đeo vào nó như là bình thường thì ở đây nhà mình có rất nhiều các loại mẫu bài đây có bài xanh bài đỏ hoặc là bài nhựa hoặc bài bên nước ngoài này Đấy, gửi về thì ngoài ra đơn vị anh em chơi bất cứ hình thức mẫu bài như nào anh em cứ alo cho mình vào cái số điện thoại này mình sẽ làm cho anh em còn anh em nào ở bên nước ngoài anh em cứ gửi mẫu bài về cho mình mình sẽ làm cho anh em bài gì cũng làm được anh em nhé à, anh em lưu ý này như thế và trên thị trường hiện giờ là nó có hai loại mẫu kính đó là đây là kính Hàn Quốc à đây là kính Mỹ anh em nhé kính Mỹ ở lòng phố này đây là còn kính ờ, hộp nhôm này là kính Hàn Quốc anh em thích chơi mẫu kính nào thì anh em cứ alo cho mình thì sau đây mình sẽ test thử để cho anh em cảm nhận cái độ nét của cái kính này đây là mình quay video thì mình sẽ dùng kính thử thì độ phân giải nó sẽ không thể bằng được khi anh em đeo trực tiếp cái kính này vào đây mình sẽ đeo thử luôn này đây, cháo bài thật là xanh chín này đây. chơi đồ này coi như bài nhỏ rồi bốn 7 tuyệt đối rồi à, đánh cái đồ này gì từ dạ. cháo tiếp này k à. Dạ. thì anh em nào nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0989 30 30 50 nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát Đấy. nhà mình nhận giao hàng toàn quốc và có bảo hành cho anh em Đấy